Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming và Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ anh em ơi. Và ở lần hôm nay thì à, sau khi ăn cái vịnh hai hạt thì Khải dư được ít lệnh bài boss với lại mua anh em trong bang ít nữa anh em ơi. Và khoảng tầm 20 cái và hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục khui và đánh cho anh em xem nha. Và uh, như anh em đã biết thì cái lần trước Khải đánh 140 con thì thật sự là chả có gì nhặt được món nào bán luôn nè. Thực sự là rất đáng tiếc ở cái lần đánh cái bát vừa rồi đó. Và ở lần bát này thì Khải chỉ đánh khoảng tầm 20 à, con mà thôi thì liệu sẽ được ra món gì không nha em ơi và lần này là bắt 50 rồi và khả nghĩ uh, mong sao bắt 50 này mà nó thành công một cái thì uh, có đồ cũng như là bán được đồ gì đó thì chúng ta sẽ gom tiền đánh tiếp tục bắt tiếp theo nha em ơi và anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho video khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi và vẫn như anh em cùng xem sơ qua thì Khải vẫn đang có cho mình một set mà bánh là 40 nha năm Kèm với cái mặt nạ năm nữa là 45 nha năm Hiện tại chỗ này nó bị lỗi hiển thị thôi Chứ Khải update lại là nó lên được 45 nữa Tại vì cái may bánh này là 5% đó chứ không phải một đâu rồi cái này 6 à, là 11 dưới cái này 5 là 16 dưới cái này 4 là 20 cái này 25 là xếp bánh khả là 45 nha năm đó vẫn xếp bánh 45 rồi anh em xem video ở lần bắt 50 này đừng quên like cho xem mạnh và khả sĩ tiếp tục là à, mua lệnh bài bóc như là đầu tư nhiều nhiều một tới đánh cho anh em xem nha ok cảm ơn em rất nhiều nha bây giờ chúng ta cùng thả anh em ơi rồi được rồi cánh hết vô chưa bắt đầu là thả này khả sĩ thả hai thường một đặc biệt cứ hai thường một đặc biệt cứ hai thường một thường biệt đặc biệt quốc rồi để kém cái mấy cái đó, cho năm động vô bùa cái năm động lên là cao tới bùa nào à, ok nghe em ơi đứng búp à, <coughs> cái người bánh thôi mây bánh này mây bánh này mây bánh này mây bánh này ok và à, à, Khải thì mình bánh 45 kèm với full bánh trong đầu nè đó Thiên Sơn Bảo Lộ này Quốc Tửu này rồi uh, hoa mai này hoa cúc của các kiểu này mà đó là bên uh, bên con thúy và con ạc này khải sẽ cánh cái này này đó khi mình bán cho ạc cá nhân để nhận đồ rồi cắn vui thiệt sự thì ờ, đó chỉ là mơ tín thôi nè còn hên xui là trên hết rồi quốc ba con án nhân bảo bảnh bao bảo banh vậy đây rồi tí nữa khải sẽ quốc con này nữa không biết nó bị lỗi như lần trước không lần trước hai con đánh gần chết nhưng nó mất mất hình luôn nè vãi chướng bắt trước này nó xem bắt 49 nữa nè đánh hai con một con chết thì như mất ảnh hai con luôn mất hết hai con luôn vãi chưởng thiệt nên là không thể hiểu được cái pha đó <laughs> rồi ok nhặt những cái con đầu tiên nào trước khi nhặt thì xả mấy con nữa à, một hai ba rồi vô kim mọc mọc ôi một kim có được một cây vũ khí nữa mà mọc một nón rồi xong một con kim biết rồi kim không có gì hết rồi vô boss thì có gì nha một uh, à, hợp kim thì ra cây vũ khí cây chì này mà làm cái tóc sát thương các kiểu rồi Ôi trời sát thương cả 6 điểm <laughs> Ảo tung cháo này mà Rồi sớm mình bánh vả chưởng rồi ra toàn đồ đâu không à Shop này Mọc shop này. Shop Rồi toàn rác thôi nè mày ba con rồi thì uh, không, không không món nào cả <clears throat> Rồi tiếp theo Hai cái này là gì đây Ủa ba con mà sao nó mất nó mất hết mất một con rồi Ồ oh, cái gì vậy ta phải phương thả ba con thì nó mất một con ta thả à? à, không đặc biệt rồi à nhưng đặc biệt thả này không được anh em. đặc biệt thả này không được thả ba lanh thôi ok chứ khả đợi về ba lanh thả cho nó chọn cho nó vui nữa mày thì gì đấy thả không được này lúc này cũng hai con rồi nè ok, xong hai con này khả sẽ dìa ba lanh nha nè khả dìa thì ba lanh khả thả hai thường mà một đặc biệt cứ hai thường là một đặc biệt đỡ có thể vừa trang bị đồ cũng như là vừa trang sức cho nó hay nha nè cho nhìn cho nó đẹp đồ nha nè rồi để cho xem con này đây thì gì thả mấy con đặc biệt nó không ra nè giờ nó bị ờ, ở ở môn phái ở, ở ở chỗ này thì không thả được đặc biệt đi biệt này chỉ thả ở ba lanh này thả ba lanh thôi ở à, gì ba lanh này khối hang thủy mộc thấy cái vũ khí này vũ khí này vũ khí này vũ khí này vũ khí thủy này rồi áo thủy nón thủy banh này ok sáng này là phải rút gì ba lanh cái này mai trời ơi một mọc được một cái áo cái lệnh bài thường này hiện tại bây giờ nó chỉ có giá khoảng 100 xu thôi nè khá là rẻ tại vì nó rất ba chân trang bị nè áo nè ôi sò áo không phục hồi vải thôi 25 30 cũng đẹp đó nè rồi rồi rác với rác ok về ba lan này ok anh em và bây giờ đã gì về ba lan anh em ơi à, khải ờ, mang mấy cái đồ may mắn vô cái nãy uh, quên cấp mấy may mắn trên người này hiện tại nhặt đồ này thì có 3 này 4 này 7 này kèm với 5 12 đó 5 12 với lại kèm với cái mặt nạ này năm nữa là 17 may mắn nha nào cái này nó bị lắc thì hiển thị thôi thì thử thực sự là nó mới bắn năm nhanh năm rồi ok thả nè binh binh binh binh rồi lần này thả bốn con luôn em mà quất cho lẹ em ơi khui hang à, chúng ta cùng chờ đợi xem liệu bắt 50 này với hai chục con lần bài boss thôi liệu có siêu phẩm không nha anh em ơi vẫn mong sẽ có siêu phẩm để bán rồi làm những cái bát tiếp theo cho anh em xem nha anh em ơi cố lên anh em đang xem đừng ngại cho khám like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi cảm ơn em rất nhiều và xin chúc anh em xem video uh, vui vẻ nha lâm tiên nhiều anh em bảo khải xem lệnh bài bót bảo khải thì sao bói chậm quá thực sự anh em là lúc mà khải bói chậm á thì anh em bảo khải bói từ từ thôi đỡ khán giả xem với và lúc khải bói chậm cho anh em xem từ từ thì nhiều anh em là bảo bói nhanh lên ok và bây giờ khải sẽ bói kiểu là vừa nhanh vừa chậm nha anh em <laughs> cái nào nhanh là nhanh cái nào chậm là chậm nha anh em chứ thực sự là nhiều ý kiến thì khải vẫn uh, nghe anh em hết nhưng mà thực sự là Khả sẽ ờ, cho vừa nhanh vừa chậm cho anh em xem rồi trời ơi với chất con nào đây bốn ngọc bội nha mà đánh một uh, vừa chết con gì đó có bốn ngọc bội là chất con chất đặc biệt tiếp tục này đồ này một cái đôi giày rồi còn con thổ này ra gì đây con thổ này ra cái gì đây và vẫn xếp bắn như khải có review thì xếp bắn này xếp bắn 45 nha nam đó. 6 5 11 4 15 dưới cái mặt nạ 5 là 20 kèm với nhẫn này 25 là may mắn 45 set này có thể nói là set no 1 server nè hiện tại đang no 1 server với hiệu ứng lên đến 40 45 phần trăm may mắn đồ thả bốn con mà có vẻ là chết hết mấy con mấy con mình mít đồ em ơi không có đồ gì luôn á đây <clears throat> một con thổ này thủy rồi ok bùi tiếp tục lần bùi đánh nhanh lẹ Tầm này thì à, chỉ đánh những con đặc biệt thì nó ra trang sức, nhẫn, dây chuyền các kiểu nè Thì mới ra nó mới có giá trị thực sự mà Những bất thường này nè Những lệnh bài bất thường này nó ra nón áo với à, nón áo đai lưng này nọ các kiểu Thì bao tay thì thực sự nó không có giá lắm anh em ơi Tầm này đồ những cái con bất xanh này không thua à Giờ nếu mà đánh đánh những con đặc biệt này tìm trang sức này nó mới có giá nè Như nhẫn làm chậm, nhẫn chón nè Rồi dây chuyền kháng cả này nọ thì nó mới thực sự là mấy cái món đó nó mới thực sự là giá trị ở thời điểm hiện tại như nè Đây Khui hang tại thì cũng thi viên Khải kết thúc thôi nè Nhiều anh em bảo Khải thì sao không đợi thi viên kết thúc Thực sự là trong cái tem Khải đang đánh thì chỉ mỗi thi viên đam thôi Thì thi viên kết thúc với ai kết thúc bây giờ nè Anh em có nhìn thử các con nào đam đâu nè Con Nghe Mi đâu đánh được đâu Thì chỉ có Nghe Mi thi viên kết thúc thôi Đâu ai kết thúc được đâu nè Đâu ai kết thúc được đâu nè Không biết là anh em có xem nhầm video hay không Mà anh em bảo sao không đỡ thi viên kết thúc luôn Thực sự là thi viên kết thúc mà Hiện tại Khải đâu có đánh đâu này mà cái đánh đâu đánh được em đánh lên trên đài thì nghe cũng thấy nghe mi này đâu đánh được đâu mọi người nghe mi này chỉ đứng đánh thôi đứng chơi chơi ở đâu đánh được ở đâu nè cái chém lên đâu lên đam nè anh này cứ lên chém này đó nhiều em thấy khải chém chém nha thực sự đâu có đam đâu mọi người không có chém được nha tại vì nó dính trên đài nó không có đánh được trên cái bờ tường này chỉ có thiên mới đánh được thôi anh em thiên đường môn này nó đánh được thôi còn uh, khải không đánh được đâu chắc là anh em nhìn nhầm ấy ai còn con thổ này kiếm cộng với truyền kháng cả 19 20 uh, bù lỗ này vừa đánh quá trời mà thực sự là cái bắt vừa rồi bắt bắt 49 vừa rồi là không có món gì luôn nè 140 con quá nhỏ <coughs> Ờ, con thổ này hơi lâu Anh em xem uh, ủng hộ anh em ơi Cố gắng nào, những chuyện kháng cả nào Con này là boss siêu việt đúng rồi Con này là boss đặc biệt anh em ơi Chỉ cần mong ra kháng tất cả Nói chung cái tool này mà nó ra khoảng tầm 4 năm gia chiên Là có hy vọng nè 4 đến 5 cộng gia truyền là có hy vọng nha nè bốn đến năm cộng nhà truyền có hy vọng nha này hó ôi hó này hó hó <laughs> đã là như đây <laughs> cứ thả cái hàng boss là làm như đây toàn này toàn này đàm phán này nếu mà đàm phá là tôn lại <laughs> có vài con đàm phá nữa tôn là, là không biết phá hay không nha phá là tôn bây giờ có vài con mà có vài con để đánh đi chúc cho <clears throat> xin đồ tổng kim 79 chín bánh chia tây tây nhẫn này một ngon ấy nhẫn này 30 ngon ấy ôi rồi khui hàng hở thổ nào kháng cả này dây chiên dây chiên chỉ mong con này rất dây chiên anh em ơi dây chiên rất ba bốn cộng dây chiên là ok anh em ơi khui hàng ui đủ xanh quá con này cây vũ ra vãi nồi ra cây vũ khí thổ rồi chứ vãi chưa ra cây vũ khí thổ này mà à, à, không phải à ra hai cây vũ khí thổ luôn à ô oh, vừa làm tiền đây em ơi rồi vừa làm tiền đó à, rồi là hết tiền ra ra, được gì đây có rất đồ rất gì đây một đai lưng một giày à một lưng một giày à ok thả này thả này rồi rồi để gì bói thì có gì vậy anh em ơi bói bói hàng số đa năm trăm hai mươi Trời không bình Không gì hết Quá nhỏ quay vô đôi giày vái nó không tốc độ đánh Không có tốc độ di chuyển nữa Trời ơi thêm tốc độ chuyển 40 là có tiền rồi vái thiệt Bây giờ nhìn tiết gương nè hai bốn ba mươi sinh lượng lực các kiểu Không có tốc Đồ nhỏ Rồi xong đôi giày này 500 Không rồi xong oai lôi sắt ngồi cong ở đâu chứ số làm trăm hai mươi trời ơi làm trăm hai mươi ôi sao toàn làm trăm hai mươi what the hell bốn cái làm trăm hai mươi hết vãi nồi một dây chuyền nè vãi trường mắt nhỏ bốn cái ngọc bội đều làm trăm hai mươi vãi trường em xem này một cái hai mươi một cái hai mươi một cái hai mươi what the hell Trời ơi Sao mà chết treo thế Nó treo vãi lên Xì chum ra đây Nhỏ vãi Rồi tiếp theo Rồi gia truyền nãy được một gia truyền em ơi Một con uh, gì đây được gia truyền đây Trời gia truyền họ Thế lực 17 Rồi tiếp tục Còn uh, hiện tại đang trong cái đám này là bốn con Khai thả xong đám này thả tiếp con cuối nữa em ơi Đai lưng Đai lưng nón Rồi thả con cuối chỗ này đi Rồi họ luôn Họ luôn Đâu bốn ngọc bội Trời ơi làm chậm 20 20 à, thật sự luôn ra 40 40 là thu đựng ít tiền rồi Đâu hai cộng 20 không Quá chứ Nè ngọc bội đây lưng nè Lụm nè Ngọc bội nè Rồi Còn con họ cuối cùng tổng ra nhỏ quá rồi hết 16 con này hết 17 con rồi giờ đi thả con đặc biệt anh em ơi ở bán 50 này thì Khải đánh cũng tầm 20 con thôi Tại vì có một số con nó gần hết hạn nên Khải tranh thủ Khải đánh luôn Ôi dây chuyền ngập bội Rồi ok hết rồi đỡ xem rồi khui được bốn ngọc bội tiết góp 20 triệu rồi. cái này sốt nè sốt nè làm chậm 20 nữa kháng độc 15 sinh lực ôi đừng cá làm chậm 40 vòng 2 trời ơi ừ, ngon ngon nha đó có tiền kim ui, ruột đai lưng khăn lôi 30 ngon xin lực lực đẹp luôn đẹp đẹp đẹp đẹp đai lưng này cũng được vài hai ba kim rồi nè dây chuyền rồi ok hai món đẹp anh em ơi hai món hai món đẹp đồ hình hàng về hàng về Ui chậm anh em ơi Với à, hai uh, chục con thì uh, chi phí chắc cũng uh, hơn năm kim rồi Bán là ngọc bội này nè Ngọc bội ở đây lưng chắc cũng hơn anh em à Cũng uh, tu này chắc cũng khá ok ấy Mấy món này coi như cho xe mang rác anh em ban này Món này là lưng này là ok này Sinh lực lực đại lưng này mà vỏ đang phá hành này, mang đại lưng này quá pin rồi anh em ơi sinh lực uh, 9 lít và nỗ lực 120 kg 30 quá đẹp hoặc là có thể nghe mi này khải sau này khải sẽ sai hoặc là lúc đó tính sau ngọc bội này cũng vậy nè ngọc bội đẹp nè 140 quá pin mà sinh lực à, được 84 mà nội lực cũng 16 sinh lực ít quá chung là cũng cũng ok trời quá cái này bốn cái luôn bốn cái luôn được 120 à. không đó, ok bây giờ chúng ta sẽ đi thả con uh, boss cuối cùng đó là con boss uh, uh, tốt biến mạo nè rồi anh em cùng khải gì môn phái let's go rồi ok, sau khi uh, làm được vị trí cho con boss thì bây giờ chúng ta chờ đợi boss chết rồi nhặt đồ nha anh em ơi. Đã liệu thử con này có được và lăm một tịch tại kênh không nha anh em. Chỉ không con này làm và lăm một tịch tại kênh thì mới thu lại vốn được ok luôn anh em ơi. Rồi gần chết hãy cho anh em xem thử kết cục của boss này ra sao nhé. Anh em đừng quên xem video bắt 50 này thì với hai chục con lên bài boss này thôi thì Khải cũng đã thu được một ít đồ rồi anh em à. Tí nữa kết video Khải sẽ cho anh em xem thử thu được món gì cho anh em xem lại một lần nữa nha. Ok bây giờ chúng ta cùng chờ đợi con boss này chết và cùng xem thử nó nhận được đồ gì nha anh em à, chịu khó quanh cái bùa nữa đó, con này mình mới kéo nó ra góc rồi quanh bùa ok nè ai à nó là bị lắc bùa nữa rồi nó khai kéo lên vị trí khác rồi bùa lên bùa lên đó, bùa lên thì máu chạy rất rẹt nữa nè tại có một thí thiên này đánh ờ, chỉ có 17 30 k nên em 34 k nè nếu có hai con thí thiên thì có thể lên được 72 k thì boss nó sẽ chết nhanh hơn nhanh nè tại vì khải có hai mấy nên là chỉ một con ờ, chỉ có hai mấy thì hai pc lên được ờ, năm đọc uh, lên được môn phá thôi hiện tại khải đang đánh ở đường môn này một con đâm độc và một con ờ, thứ yên đó chỉ hai con lên được thôi muốn lên thêm vài con nữa phụ đam mà đâu lên được nè thôi cỡ có nhiều đánh nhiều vậy tầm này đánh tới nồng chết giờ <coughs> ai chuẩn bị chờ đợi boss chết em ơi sau một hồi à, nãy giờ cũng có gắn à, mua cho mấy rương mana thì bây giờ boss sắp chết em ơi được khỏi bơ tơ ngay nhiệt độ này rồi rồi chuẩn bị nhặt đồ nào chuẩn bị nhặt đồ nào kiếm cuốn 15 tịch thu vốn này lâu lắm rồi đánh boss này mà cảm giác ừ, chưa có cái gì gọi là luôn nè một con này cũng tầm gần hàng kim rưỡi đến gần hai kim đấy đâu nè gấp mấy lần boss kia nè rồi khui hàng đấm tiên rồi tắt sâu hình á rồi thằng tiên kết thúc đi đứng núp góc này mà đúng không Lâm tiền, lâm tiền, võ lâm một tật võ lâm một tật võ lâm một tật tại cân Boss này nó hơi lâu nè mày, đánh mấy boss này khá là lâu Chứ không phải như boss uh, ờ, lệnh bài boss xanh nữa với lệnh bài đặc biệt Bài xanh lệnh bài đặc biệt thì đánh tầm uh, ờ, 30 giây cho đến một phút một chết rồi Đó, cái gì vậy? Ui trời ơi, rất đồ quá trời gì đây Ôi sao Ôi sao, kiếm đồ tùm lum tùm lưa vậy Trời ơi, một cái vũ khí Không có không có bao lông tịch tại kinh luôn em ơi Thiết là hàng không <laughs> What the hell <laughs> Rồi, được 200 cái băng hội cũng được anh em à Rồi, được rồi, khui hàng Khui sẽ được gì này Lôi Lôi Số Số Số Kháng lôi 20 Số Ôi, được cái này kháng lôi 20 dòng 2 à Đập nhỏ dữ ta dùng một cho nghe mi mang 77 cũng được nè dùng hai phí đồ quá đó, ok nói chung thì không có đồ gì cả nè ơi ờ, nói chung là ton và bây giờ thì bên cái con bot rồi rồi không có gì hết này sốt mấy cái này luôn sốt này sốt này sốt này nó 20 sinh lực 50 tuổi sốt luôn được cây vũ khí mà dùng hai nè quá nhỏ rồi nói chung thì à, tổng số qua đồ thì cũng không có đồ gì nhiều em ơi để cho anh em xem nói chung thì à, đánh ờ, gần hai chục con boss thì ờ, thu được ờ, hai cái giá trị nhất đó là một đai lưng làm kháng lôi 30 sinh lực vũ lực đó đai lưng này chúng bán cũng bèo lắm cũng được hai kim cho đến hai kim rưỡi đó cũng không được 3 kim thì khoảng tầm hai trăm nghìn hai trăm nghìn Việt Nam đồng gặp bội này thì uh, làm chạm 40 thì nó cũng dạng hàng hot server nè nhưng mà thực sự là cái dòng nội lực nó hơi hơi cùi quá mà với lại dòng hai nữa thì đó bán gặp bội này chắc bèo lắm chắc cũng được uh, hơn 2 triệu nè thằng người chắc hơn 2 triệu á tầm này thì những ngọc bội này nó hàng hiếm rồi nè tìm nó còn khó rồi đó đơn giản thôi nè hai món thôi còn lại món này thì thiệt sự là chỉ để cho cho nên trong ban mang nữa kích đủ hiệu ứng thì thiệt sự là hai món 20 30 này thì không có giá lắm 20 30 sinh lực này nọ không có giá lắm chỉ cho thôi đó này cũng vậy rồi rồi cảm ơn em đã theo dõi bắt 50 này và đừng quên Hãy cho Khải hơn 200 like video này Khải sẽ tiếp tục uh, mua những uh, à, lệnh bài bot Và lần sau Khải sẽ làm nhiều lần bài bot hơn cho anh em xem nha Cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều Bye bye Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha Bye bye mọi người